danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thiên Chúa đã sinh ra giữa trần gian, trong tâm hồn của mỗi người, mỗi gia đình chúng ta hôm nay. Hỡi muôn người, hãy vui lên trong niềm vui cứu độ. tiếng hát của thiên thần chung nhau đàn ca thánh thó thi hoàng trên tim cung vang xuống coi dương trần ngân nga hoàng câu kính chúa thiên vàng nước tiêu dân cho nhân gian cảm mến mà ơn người chung nhau hòa âm những khúc tri ân. Oh.